Hello, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đến với ờ, kênh Vinam Vlog Hôm nay mình sẽ tiếp tục thay nhớt lần 4 cho xe Honda Winner Là do mình mới đi tour về Nên là mình sẽ ờ, tiến hành thay nhớt cho máy nha Hiện tại trước mắt mình là thay nhớt lưu quy 10 với cái 40 Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt Mời các bạn theo dõi nha I'm walking in the sun and around and around in the sun. mặt đồng hồ là 9032 cây thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt trước khi thay nhớt thì mình sẽ ờ, cho các bạn nghe tiếng máy khi chưa thay nha thì các bạn cùng nghe nha mình sẽ đưa mic lại gần cho các bạn nghe thì tiếng máy nó như hoạt động như thế nào nha cho các bạn nghe lại tiếng máy sau khi đã thay nhớt nha mà các bạn cùng theo dõi nha ok các bạn sau khi nghe tiếng máy xong thì chúng ta bây giờ sẽ tiến hành thay nhớt máy nha thì trước khi thay nhớt máy thì chúng ta sẽ cần có dụng cụ khóa 17 khóa dòng miệng số 17 là trước mắt mình là một chai nhớt liquid moly 1 lít và kèm theo đó là 100ml liquid 10W40 nha nhớt này là được tặng sản xuất tại Đức nó có thể là made in Remory thì bây giờ chúng ta cùng tiến hành à, thay nhớt nha các bạn sau lần thay à, vừa rồi thì mình dùng nhất hãng Honda 10W30 loại tốt nha thì nhớt lần này mình thay ra là cũng khá là đen là do mà mình đã đi khoảng 2.200 cây rồi sau được đánh giá thì mình thấy ờ, loại nhất này đi phố thì nó thêm còn đi đường trường thì rất là xào ngoái nha nên mình sẽ ờ, thay nhớt Liwimuli 10W40 mình nghe nói nhất này là cũng ờ, chạy rất là mát máy và mình sẽ có video sau đánh giá Liwi này nha vì sao mình sẽ à, đánh giá về loại nhớt này và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành à, mở khui nắp nhớt ra để à, thay nhớt cho xe nha và bây giờ tiếp đến mình sẽ đổ 100ml nhưng mình sẽ không đổ 100ml à, mình sẽ đổ thử 50ml cho các bạn xem là nhớt nó có hụt hay không nha mình sẽ đổ thử cho các bạn xem mình sẽ dùng cây thâm nhớt vặn vào và mở ra xem là nó có hụt nhớt hay không nha các bạn cùng theo dõi nha đây như các bạn đã thấy trên màn hình thì ờ, mình vừa lấy ra là chỉ được tới ờ, mức hai chữ ít thôi nha chứ chưa lên tới cái lần gạch ờ, có dấu mũi tên nha các bạn hai chữ ít này là cũng vừa đủ chứ cũng không thiếu còn mà nếu lên tới mức mà là gạch ngang mà dưới cái mũi tên tam giác đó các bạn là cái đó này nó đã dư vừa vừa dư chút thôi chứ cũng không không cũng không có à, dư nhiều quá còn bây giờ mình sẽ đổ hết à, đúng theo định mức của nhà sản xuất là một lít mốt nha vì à, khi đổ một lít mốt thì nhà sản xuất cũng đã tính được sự hao hụt nên là họ mới quyết định là đổ đúng mức một lít mốt thì mình sẽ đổ hết chứ các bạn đừng có đổ mà hút một lít mốt nha các bạn hút một lít mốt thì các bạn chạy sẽ rất là y máy rất là nặng máy nha nên mình sẽ đổ ờ, đúng theo tiêu chuẩn là một lít mốt sau khi đổ xong thì mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy xe như thế nào nha và mình sẽ ờ, cho các bạn xem vòng tua máy như thế nào nha có điều hoặc là ổn định có lên xuống gì không nha mình sẽ ờ, cho các bạn xem ok sau khi xong thì mình sẽ ờ, cho các bạn xem đồng hồ vào vòng tua trên máy như thế nào nha máy rất là giòn nha video của mình đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn